À. nhưng mà ế nha ai có nhu cầu gì tìm người yêu gì qua kiếm mình nha mặt bạn xài gì mà bị dữ vậy chị bạn dị ứng cái gì bạn không biết nha em xong đi lấy bụng xong bị viêm lên nha trăm mấy luôn bị mụn bị như vậy cỡ 3 tháng hết không chị hai tháng hết nha em hai tháng là 60 ngày 10 lần rồi đủ rồi đó mọi người biết đâu mọi người ơi bỗng một ngày bạn hết mụn mình cũng không biết được đâu khách tin mình bỗng một ngày hết mụn luôn á có nghĩa là mình đón cho bạn là khoảng 10 lần là hết nhưng mà có một số ca là nó tiến triển tốt mà mọi người như bạn này nếu mà da bạn còn nhỏ tiến triển tốt đó, thì từ 5 tới 7 lần là nó độ ổn dữ lắm rồi nha mọi người chứ không phải nói 10 lần là 10 lần nha và quan trọng theo cái tiến trình cái cải cái, cái cải thiện của da bạn nữa tay nghề của chị Hoài tốt lắm mọi người kiếm video ai ngờ chị phát trực tiếp luôn ừ đó chị đang trực tiếp hai bên luôn đó em trăm ba lăm <laughs> em nổi tiếng cặp thế giới rồi em em nổi tiếng ở nước ngoài luôn rồi đó luôn ơi từ bên tiktok qua nè <laughs> nhiều bạn từ tiktok qua lắm rồi đó qua đây qua đây qua đây hôm <laughs> nay chị muốn số rồi thăm qua đây ai bên tiktok qua thì nói nha mọi người ai bên tiktok thì qua thì nói nha bởi vì chị cho em hỏi chị giọng dễ thương kia đi chị à đi hai lần quên hỏi à <coughs> tinh hạnh nha em chị ta hỏi gì thôi em bên tiktok nè chị <laughs> cái đầu thanh thang từ tiktok qua nói nha mấy đứa bị sẹo chắc luôn ừ chị sẽ hạn chế sẹo cho bạn chị sẽ cho nghệ nè dưỡng nè cho bạn đắp lên hàng ngày cái ca này mà không không hết mụn không lấy tiền nha mọi người chưa hả em vừa qua nè hello hello hello mấy đứa ơi nếu mà từ tiktok qua thì nhớ hai cái bay của chị trước nha rồi để sau này không <laughs> tiktok qua đây hello hello hello em từ tiktok qua nè em từ tiktok lên <laughs> facebook lên facebook coi cho mấy đứa rồi hello mấy đứa nha hello mấy đứa từ tiktok qua nha tụi em trời ơi nay vui quá nè mấy đứa trời mé view ừ cái view khủng chưa chiều mấy giờ qua vậy chiều bạn chiều không có qua rồi phát ơi em cũng tiktok qua nè chị hello mấy đứa từ tiktok qua mấy đứa nhớ like cái trang bay của chị nha cũng từ cái chót qua nè trời ơi mấy đứa ơi mấy đứa làm chị vui quá à em từ Trung Quốc qua nè trăm bảy sáu ờ, tiktok một trăm mấy luôn á hả ừ trời ơi trời chị hót mà nhờ em đó anh nói coi mấy người mấy triệu view vô ai cũng mấy chục người coi ừ đúng rồi ca này nặng quá chị ơi mình từ từ chóc qua luôn á cảm ơn bạn nha hello hello mọi người tới chóc qua nha sao không nhận được thông báo ta trời ơi sao không bật thông báo hay sao em từ facebook qua nè từ từ tiktok qua nè từ từ tiktok qua nè sao vậy chị không biết không anh chịu bận cái gì hay sao đó, phát ơi sướng mắt thế ồ cảm ơn mấy đứa nha từ từ tiktok qua coi á, thì thì nhớ like trang bay của chị nha mấy đứa nhớ quyên góp <laughs> nè nè em phải kêu đi chứ nè mọi người ơi <laughs> mọi người ơi nhớ nhớ quyên góp cho cho bạn nha bán đấu giá để cho bạn có tiền đi điều trị mụn nè bạn hết tiền đi điều trị mụn rồi đi chịu trị mụn có chỗ khác mà hết 5 triệu rồi đó mà chưa hết mà bị nặng thêm nữa nè trời ơi hai trăm mấy người rồi muốn xỉu mọi người ơi quay qua bạn kia đi chị bạn nào la như này anh thấy thấy khó chịu đó lần trước em đi chị người ta quay mặt khó chịu ông bạn cho quay nha mọi người phê quá chị ơi gần 200 người em từ wifi qua <laughs> em từ Việt Nam qua kênh chị luôn chào hello mấy đứa nha thời tới cả không kịp mấy đứa ơi chị ở đâu vậy chị ở uh, gò dắt nha giọng chị đọc bình luận trên tiktok hay vãi đúng rồi anh đúng rồi Trời đất ơi bỏ xuống buông đau xuống giùm chị coi Trời ơi nó đang like mà nó đói bụng quá nó đi ăn rồi mọi người chờ chút xíu nha Có hủ tê không ạ? Không nha em Lấy nhân bụng xong rồi ừ, nó hơi đau chút thôi nhưng mà nó lành liền Mình uống tê là nó sẽ bị cơ, nó bị teo cái cơ lại á Nó bị mua hủ tê mà 6 ngày rồi còn tê luôn á Nó cứng tê, cơ, cơ lại á thì nó sẽ không có lành da cho bạn mau được nha em từ Việt Nam qua bên kênh chị luôn trời cảm ơn mấy đứa nha trời ơi đã qua cái kênh ừ, Facebook của chị ừ, qua thì, theo dõi chị nha với theo dõi tiktok của chị nha mấy đứa em từ Việt Nam qua hai chị cho em chị cho xem mặt chị quay bên tiktok đi chị quay bên tiktok hả nó đi ăn rồi chờ chút xíu Đây không để người ta follow mình được không <laughs> em về em quay cái mặt của em lên là em bao follow luôn á chứ không có cần gì tới chị luôn á luôn à ừ hình như nó đừng có nói hình em ảo nha ừ. hình em không em chưa mụn ý là ý là em quay cái mặt mụn của em á em lên follow ở à, bầm bầm luôn đấy ghê quá trời ơi em quay cái mặt em lên xong rồi mọi người ơi, cứu mình với mình phải làm sao là ừ. cả ngàn bình luận luôn á Chứ mấy bạn follow anh ta facebook <laughs> ổ này nặng hết mấy đỉnh chị sẽ trị hết ca này mụn này cho bạn nha chị bạn bạn chỉ cần kiên trì chị sẽ điều trị hết ca này cho bạn mà chị đâu tin ra là mà mụn em chị ít nặng luôn á lần đầu tiên cười cười nữa lần đầu tiên ờ, có ca mụn khủng này cặp bến nhà Hana nha mọi người ơi từ tiktok qua luôn nè chị cảm ơn mấy đứa đã từ tiktok qua nha chờ chút xíu là chị sẽ lên zalo mấy đứa nha chút xíu là chị lên zalo chị nói chuyện mấy đứa trên tiktok ha Em lần trước đi chị chỗ khác lần đầu nặng đau phát khóc luôn Bởi mặt em nhiều mụn đầu đen Bởi vậy Nặng cũng có nhiều chỗ nha Bạn Luân ơi Em thấy nặng có đau hơn với cái chỗ cũ của em không? cũng đau đau vậy hả em trời mày chết quớt mày Thốn lắm đúng không? Ừ, bên chị không có thốn đúng không em? Ừ mày nói đúng cái ơi Vậy đi tiếp đi hạnh đó giờ em đó đi âm <laughs> chị quay mấy chị kia đi chứ quay chị dạy chán lắm thanh sang ơi chờ chút xíu chị đang quay mụn cho mọi người mà em bên vũ hán qua nè chị em bên vũ hán qua nè chị em bên vũ hán qua trời cô cô na không mấy đứa 500 view đi mọi người da này giống bạn tự nặng ở nhà mới bị mài vậy chứ không bạn nặng ở chỗ bệnh viện đó mọi người mà bị đóng mài như vậy đó nói chung là nặng bên chị nó cũng sẽ đóng mài như vậy nha nhưng mà nó hạn chế viêm hơn so với bên kia nha trời ơi nhìn cái tay chị nặng đầy nhân hình vừa thích quá nè coi nè thấy gì chưa quay chị hạnh giùm em không đâu nha mấy đứa chờ chút xíu chờ chị xíu chị lên tiktok chị sẽ quay hạnh cho nè hạnh đó thấy chưa trên tiktok á trong tim chị ra nè hello mấy đứa em từ tiktok luôn trời ơi mọi người ơi cảm ơn mọi người đã từ tiktok qua nha mình biết hết hầm hầm cũng qua quay chị hạnh hạnh ơi bây giờ em lên tiktok đi là hạnh hạnh hạnh nó, nó đang trên tiktok đó mọi người đó <laughs> thấy chưa thấy hạnh trên tiktok cho mọi người lên tiktok lại đi lên tiktok đi chị ơi em lên trên tiktok kìa nó đang đứng kìa em trời ơi nói não như mấy đứa này thiệt chứ <laughs> giọng hay quá trời ơi thiệt chứ gì mà nặng quá vậy ừ nặng hơi nặng đấy em vừa từ trang thiên tai qua nè trời ơi à em thấy rồi chị chị mặc áo hồng phải không chị là chị chị chị là người quay còn cái con bé mà bạn áo cam áo, áo đen là cái con mà ở trên tiktok ok chưa còn cái bạn áo hồng đứng là bạn của cái bạn đi lấy mụn ừ vậy đi info chị hạnh đi chị chờ chút xíu đi mấy đứa ơi mấy đứa từ từ bình tĩnh chị đó đẹp gái dữ ta đeo khẩu trang biết được gái đeo khẩu trang đi đẹp gái luôn hay em nói chị vậy ổn không ạ à? bạn có sẹo sẵn rồi nên xin sẽ có sẹo nơi này khủng thiệt đúng rồi quá khủng bạn ấy gì mà bị nặng vậy chị bạn bị dưỡng xong rồi bạn đi lấy nhân mụn nhưng mà nó bị viêm lên đó xong rồi qua thì chị chữa lại xíu sắc nha bạn ấy xong quay xong quay lại mới qua kia em coi xong xong quay lại ưa ừ, nè mấy đứa chị là bên ừ, facebook nè chị bằng áo hồng đó mấy đứa coi video đi nặng bụng đeo khẩu trang được không chị không nha đỉnh quá em chị hạnh mất tiêu nữa hồi ừ hạnh ơi đút cái đầu vô em cầm cái gì cứng cứng quét một vòng đi chị ừ là ta cái mặt luôn em chị ơi quay nhân mụn trên trên em nói cái gì chị không hiểu chị người miền tây á chị chị người miền tây nha ca này căng nha ừ căng lắm em ơi chị ở tiền giang ủa khúc nào vậy em chị ở cái đẻ xa xôi lắm đã quá luôn nặng cái này xong xỉu ba ngày chưa tỉnh rồi nó còn nó còn tốn hài nữa mà em không có gì vụ gì vụ gì hù quỷ follow tôi vậy giá trị giá trị này là bao nhiêu 700 ngàn của giá trị nào mặt chị đúng rồi <laughs> mặt chị tròn tròn ừ không vậy không có đau nha em em vừa ăn cơm vừa coi nè thấy chưa vừa ăn cơm vừa coi luôn thấy chưa mấy đứa nó <laughs> ngậm gì trong <laughs> em vừa ăn cơm vừa coi nè bạn này mạnh mẽ chị ơi gặp em làm khóc sưng mắt luôn á đúng rồi bạn này mạnh mẽ nó bảo là giá trị mụn bao nhiêu 500 tới 700 một lần nha em ca này chừng nào hết chị tầm 2 tháng nha em không đau đâu chị đau không nói thành lời thôi đúng rồi đó em quay nhân mụn trên tay cho em xem với chị yêu nhiều nhân không ok ngừng ngừng 5 phút đi 2 ờ, phút đi mọi người rảnh ờ, tay ra nè nè nè mọi người nha lướm lưỡi luôn mọi người ơi nghỉ nghỉ ngơi chút xíu nha nè nhân mụn nè thấy chưa lộn xộn nữa <laughs> mình làm xong có mua thuốc bên chị không phải mua thuốc bên chị dưỡng về nha em chứ đừng mua tùm tà la không biết bảo đảm chất lượng đâu giọng cái giọng gái buôn ma thuột nó hay vậy đó chị à ừ đúng rồi ước gì chị là người buôn ma thuột có một bạn giọng buôn ma thuột giọng còn nhức nách hơn <laughs> luôn nha mọi người một người giọng nhức nách hơn luôn nha ờ hết hồn giọng chị dễ thương quá à trụ có ba bốn giọng luôn thuốc chị bao nhiêu thuốc chị hai trăm rưỡi nha chúc anh lưng mau hết nha trời ơi mới thấy có đứa có tâm luôn á người miền tây hay hơn ừ vậy đi chị Hoài hát chị ừ giọng chị Hoài đó serum hai kem dạng dạng sale nha em anh lương mau hết nha trời ơi vậy chúc anh lương chúc bạn lương mau hết hết hết bụng đi mọi người đừng gọi anh nha chúc bạn thôi được rồi nha bạn nó có 16 tuổi thôi nha mọi người ơi quyên góp à, kêu gọi cộng đồng mạng ủng hộ cho cho bé này à, năm ngàn mười ngàn gì cũng được mọi người nhiều chị mụn nha anh lưng mau hết nha trời ơi mấy đứa này nó dễ thương dữ vậy trời chúc tiếp đi mấy đứa bạn lưng đi bạn lưng đi Trọng Hòa Minh Di bao hay <laughs> À em 16 đúng rồi bạn mới có 16 tuổi thôi nha mọi người Nên đừng có kêu bằng anh Kêu bằng bạn đi K5 hả chị đúng rồi K5 đó em Ca này làm bao lâu mới có khuôn mặt đẹp vậy chị? hai tháng nha Minh Anh ơi, 16 bằng em rồi. Ừ vậy thôi chúc bạn mau có làn da đẹp đi mấy đứa. Ừ, sẵn viên góp cho bạn 5 ngàn, 10 ngàn, 50 ngàn, trăm ngàn gì cũng được nhé để cho bạn đi điều trị mụn đó mọi người nó tốn hết 5 triệu bạc rồi đó mà chưa ra gì nè mọi người xong rồi tới bên mình còn có 1 triệu bạc nè ừ. à, mình xin phép chặn bạn lưng này khỏi cái à, facebook của mình nha mọi người bye bye em của à? ừ. à, bạn hưng bình luận không có được ừ, vui vẻ kêu má nó đã chết đâu mà coi kêu gọi cộng đồng mạng quyên góp thấy thấy, thấy vô duyên không chặn luôn rồi bạn mua bạn mua da đẹp điều trị mau hết nha chúc bạn ok cảm ơn em nha ai đã từng bị mới hiểu và đồng cảm người đã bị chúc bạn mau khỏi ok cảm ơn mọi người nha bằng tuổi em ùa lòi lòn bằng hạnh đẹp quá ừa ừ, chị nào cũng xinh hết đúng rồi mà là tranh giảm anh <laughs> chị bán sư gum hay thuốc à chị dạy bán dạng thuốc với sư gum luôn nha em xin thiệt hạnh xin mà mấy đứa follow chị đi mấy đứa hạnh <laughs> xin đúng không ừ vậy follow chị đi <laughs> thuốc dạng gel hello anh em hello mọi người ủa hưng trần này ủa chị chặn em rồi mà hưng <laughs> anh em cộng đồng ủng hộ chí hạnh <laughs> hỏi bạn hưng có chơi bd không chị cho em đặt lịch sáng làm nha chị ok nha ủa mai em lên hả nguyễn hồng phúc không nha chị nào cũng xin trừ chị đang quay bên bay trời ơi em làm chị đau lòng quá tiếng đạt có chị An là xấu à ừ chị An xấu dễ sợ follow chị đi rồi chị cho em info chị Hạnh ừ? chơi vụ gì ừ ai biết lấy bông khác đi chị ơi ừ để chị lấy bông khác rồi đấy em chặn rồi quay lại nữa ừ ủa chị nhớ chị chặn nó rồi mà nó <laughs> nó lấy nít cát 500 anh em chúc bạn mau hết trời cảm ơn em nha Mai Quốc Anh cho em đặt lịch đi chị với chị Hạnh đặt lịch đi em em lưng có gồng không em không có gồng miếng nào đâu nha chuẩn bị đứt hai con gân à trải nghiệm cái này là là lần đầu tiên trong cuộc đời bạn trải nghiệm nha mọi người ai lần thứ hai em lại mới lấy có một lần thôi hả mà nó nát bay banh như này luôn á hả tại trước nó cũng lên mụn ẩn với mụn thâm thì sử dụng sản phẩm gì ạ à? mụn ẩn với mụn thâm á thì sức thuốc xong rồi sức cái ờ, serum c lên hát sao nè nha hát bạn nghe chị hoài tối qua chị hát ta thằng hương nó kiên trì dễ sợ lóc lấy nick khác vô khịa tiếp ừ nó cảnh ghê để nó khịa cái nào chị lóc tiếp nó rồi đó em ơi tại <laughs> em không hưng em sống khôn em thác thì em về em nói là phải em không dạ hưng lúc trước em cũng nhiều mà giờ đỡ rồi cười xíu ừ bên chỉ là chim vui lắm em <laughs> thôi chị cười kìa lóc lại lấy nít khác vô tiếp <laughs> ừ. cả thanh xuân đi đi cả, cả kìa hả cười học máu quá <laughs> vui quá mới nữa tự nhiên nay ca bụng, bụng nặng thiệt là nặng mà vui ghê Thôi mấy bạn đừng có cười với mặt bạn nữa thôi Mấy, mấy bạn đợi đi tuần sau mình cười tiếp Chứ bữa nay mà cười hết là từ sau không có gì cười đâu nha Thôi đừng cười nữa nha <laughs> Chị mụn ở mũi làm sao vậy chị Lấy nhân mụn ra cưng Thánh nhì ừ. Khách tấu hài nên spa sẽ tấu hài theo nha mọi người Chị ơi hai bao tơi tay mới đi chị không cần đâu em sắp hết rồi cười mặt chị á vô coi like em chị chú ý giọng chị hạnh ưa ừ. hạnh nói chuyện nghe chơi cưng mai cánh chúa lại đi tối nay chị dắt đi ăn hải sản cưng dạ. ừ. Dạ. <laughs> nó làm gì xưa giờ thật chưa cho nó ăn hải sản bao giờ mọi người ờ, lạ lắm tôi đã thật gian tôi sống <laughs> ừ. lúc trước em cũng dùng thuốc rượu hết xong giờ nổi lại quá trời hu hu vậy đó hơi tính kiệt nè bạn này cũng y chang vậy nè qua tấu ừ. hài chị mụn đầu đen ở mũi làm sao vậy chị không không không có thai được nha tại vì chị hồi chị còn chụp cái nhân mụn nữa nên không có thai được đâu thai là nó sẽ mất tiêu cái nhân mụn hết không có được nha mấy đứa ơi quay lén chị hạnh đi đi ừ để chị quay lén đó gì mọi người ơi bây giờ mọi người quyên góp đi để cho mình có tiền ăn hải sản tiền bao đó hải sản nó mới cho like nha mọi người chứ nếu mà không cho ăn hải sản nó không có chịu lên sóng đâu dễ sợ giọng chị hạnh thật là dễ thương ừ chị mụn đầu đen ở mũi sao chị mày hỏi tám lần rồi đó nguyễn đức cường chị nói là lấy nhân mụn ra mới hết hỏi em luôn bóp <laughs> chị hỏi được luôn nó hỏi nha chứ không phải chị hỏi nha lưng đúng rồi à, để để chị coi ai vậy trần quốc vệ đẹp đẹp thì được <laughs> là hiểu rồi nha <laughs> này nặng quá chị đúng rồi hương bye bye anh em đi đây ha ha có lóc ạ à kia thì đi cho ha bỏ lóc ạ à kia đi cho em đi chị mụn ừ hưng để chút xíu chị bỏ lóc nha <laughs> nghe chị mụn là chị bỏ hả em chắc mấy trăm nhân luôn đúng rồi em có ai đẹp hơn em hạnh không có chị nè thế chị bảo chị hạnh xuống nhà đi em đón đi ăn hải sản chỗ ghê các bạn anh nó đòi nghỉ hôm nay đi ăn hải sản liền luôn rồi đạt ơi không nặng mũi hả chị có đợi chút xíu hỏi chơi thôi luôn ơi anh cao mét tám lần <laughs> ủa liên quan gì cao mét tám thì liên quan gì ơi đúng rồi lưng nó cao lắm luôn á nha mọi người nó nằm hết cái giường của mình luôn đó nè nè cái giường là hai mét nha mà con nó nằm nè đó má không nhận mình nhiệt tình ghê trời ơi chị mà gả em đi được thì em nên ờ, cho chị cái đầu heo nha luôn thời của hạnh đã tới đúng rồi chị hỏi anh lương coi học trường nào vậy chị học trường nào lương nguyễn chí thông nha mấy đứa dạ. Nguyễn, Nguyễn Chí Thành nha Trời nghe cái thông thông mà phát lắm Chị biết trường Nguyễn Thượng Hiền không? Trường Nguyễn Thượng Hiền không? Trời. Biết trường biết. Thượng Hiền không? Biết trường Nguyễn Nguyễn Thượng Hiền không mấy đứa? Rồi sao nữa? Liên quan Ê, nó thì là nguyện vọng một ở trường nguyện thường nguyễn thượng hiền nó bị rớt nha mọi người chứ thiệt, thiệt sự là nó học giỏi nha vậy đi ừ thiếu nửa điểm trường huyện thường hiền đó mọi người thằng hưng qua mà nặng bụng thì chị tính tiền gấp đôi nó nha chị đúng rồi chị sẽ tính tiền gấp đôi nó nha mấy đứa ơi chị ơi bao nhiêu tiền 500 tới 700 nha mấy đứa ừ, dạ. lấy cho hết cái vùng càm ở dưới đây nha quá trời dưới đây nè mọi người nhét vô ủa gì kỳ vậy chắc không có ấy đó chị bên kia không đọc comment của em đó thấy chưa em có đọc comment đâu mà mọi người coi em quay lại em đi đi ăn hải sản chị áo hồng là là bạn của lưng nha em cũng chưa có người yêu luôn chưa đúng gu kiểu này gớt nước mắt đúng rồi Nguyễn Thượng Hiền Nguyễn Thượng Hiền điểm siêu cao đó có người biết giá trị của em rồi đó luôn <laughs> rồi cuối cùng cũng có người biết giá trị của em rồi luôn ơi mà nó gớt nha mọi người <laughs> nó không có đậu nó bị dưỡng cái gì đó nó vậy đó Ôi mọi người ơi Đây nè cái tư thế lấy nhân bụng như thế này nè Mọi người tự tưởng tượng là với cái mức độ như vậy là là, là, là Vất vả như thế nào mọi người tự hiểu nha Chứ không có ngồi lấy nữa nha Đứng lấy luôn rồi đó Nè coi cái dân mụn ở dưới nè muốn xỉu luôn ở trên mặt tưởng đâu hốc xong hết rồi muốn khỏe nghỉ khỏe rồi đó lật xuống cái cổ cái xỉu ngang mọi người khách cũng cho nằm đó luôn chứ giờ sao trời đất ơi chị ơi nhà anh nói vào ông chị vào nha em ừ <laughs> đúng rồi cái ống tim của em này cái đầu nó sẽ nhỏ thì nó không có tổn thương sâu chị ơi đừng xóa video nha chị đâu có xóa đâu em trời ơi tội chị hoài ghê ừ, tội lắm em lớp anh còn mấy con bóng mén cũng đẹp lắm để làm mai đó <laughs> người ta thích chai thẳng nha nhìn chị kia nặng bụng khổ thế để em bế chị ở hồng ừ bế chị nè em <laughs> cái đó là chị nói thôi <laughs> không có thấy nó không có bình luận vậy để chị thêm vô đó <laughs> để đi đọc lại đàng hoàng cái bình luận của nó Nhìn chị kia nặng mụn khổ thế Có cần em bế lên để nặng không Nó là vậy đó Không cần lắm nha em Mụn ẩn nhiều ghê ừ Bạn này Bạn này để nặng dữ vậy ta Ừ sẽ không đi chịu mụn em để nặng dữ quay chị ấu hồng được không chị không nó không cho đâu em ừ không nghỉ sớm mình là nó cách ly luôn mọi người dưới chỗ này đau hơn lỗ mũi nữa ừ chỗ này chắc đau nhất ở trong cái mặt thôi mọi người có luôn ừ. anh đó có bị đê không chị lỗi chị xin lỗi chị chưa ừ hồi trước có đi nặng bụng mặn lúc đầu vô gần dữ lắm xong nặng cái lòi cục bd luôn á mọi người <laughs>